Xin chào, hôm nay tiệm đàn Hoàng Piano vừa nhập về cây đàn IDB 151 chính hãng của Yamaha nhưng đã qua sử dụng ở Nhật. Tuy vậy, đàn còn mới toanh, giá lại rất mềm so với giá ở tất cả tiệm đàn trong thành phố Hồ Chí Minh này. Không tin, bạn cứ đến đây xem đàn thử. Yamaha IDB 151 được sản xuất từ năm 2007, có thiết kế gọn gàng, thanh thoát, thích hợp cho học viên tập chơi đàn và những người chơi có kinh nghiệm, phù hợp cho nội thất vừa và nhỏ như phòng khách, phòng học, phòng nhạc, phòng trà, tụ điểm ca nhạc.